Hello hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ còn một vài ngày nữa thì bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào đúng ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn, trong trường hợp ông Joe Biden thắng cử thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ diễn biến ra sao? Bởi vì khi mà thị trường chứng khoán Mỹ có biến động thì gần như nó ảnh hưởng phần lớn đến thị trường chứng khoán thế giới nên đây là một cái phần cực kỳ quan trọng thì trước khi mà chúng ta phân tích về hai ứng cử viên tổng thống đó là ông Donald Trump và ông Joe Biden thế thì đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là Đảng Cộng Hòa là do ông Donald Trump ông ờ, đang ứng cử viên tổng thống và ông ra tranh cử trong cái khóa này và đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Thế thì hai đảng này gần như là có những kiên cương lĩnh tranh cử tranh cử khác nhau. À, bên đảng Cộng Hòa thì họ cái cương lĩnh là cứng rắn và họ tập trung ờ, về lợi ích cho phần lớn các doanh nghiệp lớn, phần lớn các chúng ta gọi là quý tộc. Còn bên ờ, đảng Dân Chủ là như ông Joe Biden thì họ đại diện cho cái tầng lớp mà ờ, chúng ta gọi là từ trung lưu đổ xuống như tầng lớp mà chúng ta gọi là à, nghèo khó hơn khó khăn hơn trong cái nền kinh tế thế thì khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là phần lớn cái à, bầu cử mà bên đảng dân chủ giành chiến thắng là khi mà đảng cộng hòa có những cái ứng cử viên sau khi mà lên à, thắng cử thì tạo ra cái suy thoái khủng khiếp như chúng ta thấy là thời bút cha tức là thời điểm đó thì kinh tế mỹ là đang lao dốc rất là, là sâu và lúc đó Bill Clinton bắt đầu thắng cử và khôi phục uh, lên và sau đó thì uh, bút con lại tiếp tục thắng cử uh, khi đó thì thắng một cái uh, phó tổng thống là Angor và sau đó thì kinh tế Mỹ lại tiếp tục đi xuống và sau này thì chúng ta biết rằng là một cái người mà đưa nền kinh tế Mỹ từ suy thoái rất là nặng đó là ông Obama thì cái điều đó để chúng ta thấy rằng là à, đấy là những cái lịch sử mà chúng ta nhìn thấy trong suốt thời gian vừa qua à, chúng ta biết rằng là trong uh, chính trị của Mỹ thì đây là hai đảng phái gần như có những cái cương lĩ tranh cử khác nhau thế thì để chúng ta có thể hiểu rõ xem là à, liệu trong cái thời điểm này trong cái um, khả năng trong thời gian tới thì cái bên nào có thể giành chiến thắng thì chúng ta sẽ nhìn một số góc nhìn khách quan bởi vì thực tế thì chúng ta quan sát trong uh, bất cứ bầu cử nào thì chúng ta tập trung vào những cái vấn đề hay chúng ta những cái nhu cầu của người dân đang mong muốn thì thông thường khi mà kinh tế Mỹ nó đang ở dạng vượng thì cái nhu cầu được phát triển nhu cầu được vinh danh hay là ông Donald Trump rất là thông minh ông nó sử dụng chiến lược đó là à, nước Mỹ trở nên vĩ đại nhất à, năm 2016 đây là cái cương lĩnh tranh cử mà nó giúp cho cái người dân Mỹ muốn trở thành vĩ đại muốn muốn tốt lên trở lại thì với cái nền kinh tế nó đang rất là tốt đấy thì cái khả năng cái ông Donald Trump ông giành chiến thắng nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với đoạn này và trong đoạn đó thì chúng ta biết là cũng có một cái bất lợi cho cho cái bà Hinton đó là trước khi ngày bầu cử ờ, xảy ra thì ờ, đã bị dò dò dỉ email khi mà cái dò dỉ email đấy thì lúc thời điểm đó thì bên FBI của Mỹ họ tung ra vào đúng cái thời điểm ờ, cuối cùng của một trận chiến đây là cái bất ngờ lớn nhất năm 2016 à, tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ xem là tại thời điểm này thì cái điều gì mà có thể giúp cho cái ông Joe Biden có thể thắng được ông Donald Trump và chúng ta cũng thấy là những cái lợi thế của ông ờ, Donald Trump so với ông ờ, Joe Biden như thế nào thì chúng ta sẽ xem là trong cái phiên ờ, chúng ta gọi là tranh luận vào sáng ngày hôm nay ở giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ có một góc nhìn góc nhìn thứ nhất là góc nhìn về Covid ạ thì thực sự là thời điểm này thì nói về Covid thì thực sự là ông Donald Trump ông đang bất lợi rất lớn và trong thời gian uh, vừa qua đặc biệt là trong một vài phiên gần đây thì ông Donald Trump thì ông luôn luôn đổ lỗi cho cái bác sĩ Nhà Trắng và ông ờ, không chịu trách nhiệm cái cái cái việc mà covid nó đang uh, có cái sự uh, phát triển và đang đang có sự gia tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua thì đấy là cái cách mà ông đưa ra và ông mong muốn là mở cửa nền kinh tế dù là uh, covid vẫn đang diễn ra rất là là căng thẳng ở nước mỹ cái điều thứ hai ông có tuyên bố là trong một vài tuần tới thì sẽ có gì ạ sẽ có vaccine phòng ngừa covid thì đây là những cái mà ông nói nhưng không có độ chắc chắn lắm thì khi mà những người người ta mắc covid người ta phải trả tiền viện rất lớn hoặc là gia đình người ta bị chết hoặc là có những cái cái vấn đề về tổn thương thì đây chính là cái cử tri có thể là người ta sẽ không bầu ông Joe Donald Trump đây bất lợi rất lớn còn ông Joe Biden thì ông ờ, biết rằng là đây là cái điểm yếu của ông Donald Trump và ông chỉ trích nói rất rõ là 250 nghìn người đã bị chết đúng không? 200 à 220 nghìn người đã bị chết về uh, Covid trong thời gian vừa qua và nước Mỹ là một cái nước mà chúng ta gọi là nước rất là là quyền con người rất là, là cao và việc một số lượng người chết lớn như vậy thì đây là một cái là có thể nó đang đòn dáng rất mạnh vào đương kim tổng thống Donald Trump. À, tiếp theo ở đây chúng ta thấy là một cái phần tiếp theo cũng khá là quan trọng đó là à, ờ, về an ninh quốc gia thì việc mà hôm nay ông Donald Trump có một cái đòn rất là hay đó là thay vì để bị đả kích ở do ông Joe Biden thì ông nó nói là ông Joe Biden đã được uh, Iran và Nga đút lót tức là đút lót và tham nhũng rất là lớn và đây là cái đòn mà ông ờ, Donald Trump hôm nay đưa ra và đánh vào để tránh cái uh, việc mà cung kích uh, của ông Joe Biden với ông Donald Trump thì cái việc này làm cho chúng ta thấy là trong cái cái cái cái phần này thì thực ra là ông Donald Trump có thực sự là cái cái bài hay cái đòn rất là là mạnh và ông uh, Joe Biden là gần như yếu thế trong loại này à, tuy nhiên thì có một cái phần nữa đó là về an ninh quốc gia thì bản thân hiện tại nó đang có sự mâu thuẫn sắc tộc giữa người da đen và người da trắng và khi mà được uh, hỏi ông Donald Trump ở cái phần tranh cử trước thì ông uh, không có cái, cái việc mà ông chỉ trích hoặc là uh, có những cái lời mạnh mẽ đối với nhóm của chúng ta gọi là da trắng nước đắng thì đây chính là làm cho cái sự mâu thuẫn giữa người da trắng và người da đen ở Mỹ đây chúng ta là mâu thuẫn dân tộc đây là cái, cái quá trình mất điểm của ông Donald Trump và ông Joe Biden thì ông muốn là hàn hàn gắn giữa người da trắng và người da đen và đặc biệt là hàn gắn tất cả các mối quan hệ trong ờ, toàn nước Mỹ và ông đưa ra là việc mà nước Mỹ đang có một cái chúng ta gọi là đang là mâu thuẫn lớn là do ông Donald Trump ông tạo ra cái uh, mâu thuẫn sắc tộc và đưa ra những thông điệp để tạo ra mẫu thuyền trong tập đó và thực tế nếu chúng ta nhìn qua cái quá trình mà ông Rocham ông luôn luôn đưa ra những cái thông điệp luôn luôn đưa ra những cái lời mạnh mẽ thì đây cũng là một thực tế là ông Joe Biden ông nói rất là chính xác à, tiếp theo đó là về phần à, chúng ta gọi là bốn biến đổi khí hậu thì ở đây chúng ta biết rằng là biến đổi khí hậu là một cái lĩnh vực mà có thể là mang tính chất toàn cầu ông Donald Trump thì nó biết là tất cả những cái chúng ta hiệp định biến đổi khí hậu như ở Pháp hoặc là ở các nước khác thì ông rút khỏi và ông bảo những cái hiệp định đó là hiệp định ngu ngốc và ông muốn tập trung vào phát triển kinh tế khi mà ông rút ra toàn bộ toàn bộ những cái biến đổi khí hậu như vậy thì ông tập trung vào phát triển kinh tế thì uh, rõ ràng là chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp những tập đoàn mạnh thì thường là người ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ biết ơn và người ta sẽ ủng hộ Donald Trump rất nhiều uh, tuy nhiên thì việc để nước Mỹ có một cái tiếng nói trên toàn thế giới thì với cái quan điểm của đảng uh, dân chủ thì ông Joe Biden ông muốn là mọi thứ nó đều có một cái là là tiếng nói của Mỹ, với tất cả các nước thế, trên thế giới và ông Joe Biden cũng muốn là áp dụng những cái chiến tựa áp dụng những cái chính sách của Mỹ để nằm ngăn chặn cái đổi biến đổi khí hậu toàn cầu và có một cái nữa là cái cực kỳ quan trọng nữa ở đây à, Dũng thấy rằng đó là gì ạ đó là uh, ông Donald Trump thì ông uh, muốn phát triển ngành dầu khí đặc biệt là cái đá phiến uh, cho nó tăng trưởng rất mạnh còn việc ông Joe Biden thì ông muốn là cái đá phiến đấy cái đây là cái ô nhiễm rất lớn và ông muốn chuyển sang là uh, cái năng cái năng lượng hóa thạch sáng sang năng lượng đó là năng lượng tự nhiên đó là chúng ta là pin năng lượng mặt trời hoặc là điện gió và ông muốn là đánh thuế rất nặng với công ty làm ô nhiễm môi trường và đặc biệt nữa là ông đưa ra cái chính sách thuế chính sách thuế này thì bên đảng dân chủ thì ông muốn là Ờ, đưa cái thuế từ 21% lên đến 28% ờ, với những cái người có thu nhập trung bình là ít nhất là 400.000 USD một năm. Còn ông Donald Trump thì ông miễn thuế và ông đưa cái thuế xuống thấp nhất và ông muốn là kích thích kinh tế thì thực tế là ở trong giai đoạn này thì biết là các tập đoàn lớn thì họ vẫn tiếp tục tăng mạnh phát triển rất mạnh còn những cái doanh nghiệp nhỏ thì tiếp tục yếu ớt và việc mà hỗ trợ cho tập đoàn lớn tức là những doanh nghiệp lớn để phát triển còn uh, phát triển thì với những doanh nghiệp nhỏ hay là những doanh nghiệp ờ, chúng ta gọi là à, quy mô nhỏ thì gần như là không được hỗ trợ và đây chính là cái sự mâu thuẫn giữa à, hai cái đảng phái và với cái việc lời hứa của ông à, Joe Biden là sẽ kích thích kinh tế kích thích kinh tế rất là mạnh và chủ yếu là tập trung giúp giúp những cái người chúng ta gọi là những người có thu nhập à, thấp giúp những người mà chúng ta gọi là doanh nghiệp và chúng ta là à, yếu thấp cổ bé họng để kích thích kinh tế và tạo công an việc làm cho số lớn thì ông Ờ, Donald Trump thì ông nghĩ cái việc đó là việc vô lý và không thể làm được và ông chỉ tập trung cho cái số lượng và những cái cái doanh nghiệp những cái tập đoàn những vũ khí những tập đoàn mà ông thấy rằng là nó có thể mang lại giá trị cho cái uh, đất nước mình thì đây là cái sự mâu thuẫn giữa hai bên thế thì ở đây chúng ta sẽ với góc nhìn và chúng ta có thể thấy được là giữa cái bất lợi cũng như của Donald Trump và cái của ông Joe Biden thì Dũng có một số cái Ờ, góc nhìn như sau đây là cái góc nhìn của Dũng thì ờ, anh chị em nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng đưa ra những cái bình luận để chúng ta sẽ xem những cái góc nhìn của Dũng nó như nào thì ờ, góc nhìn về ông Joe Biden thì góc nhìn thứ nhất thực ra cái tầm ảnh hưởng của ông Joe Biden không lớn không lớn tại thời điểm này thực sự là ông không lớn bởi vì thực ra tại thời điểm mà ông làm gọi là phó tổng thống Mỹ thì rõ ràng là lúc đó nó, cái tiếng nói của ông cũng không lớn và cái sự ảnh hưởng cũng không lớn à, tiếp theo là chúng ta thấy rằng là việc uh, email email của con trai ông Joe Biden bị ảnh bị bị uh, hở bị tức là chúng ta gọi là bị uh, tung lên mạng do một cái tờ báo uh, của Mỹ đưa ra thì khi mà email đấy uh, tố cáo là ông Joe Biden có câu kết với con trai để làm những cái phi hợp pháp và đây là một cái chúng ta thực sự là rất bất lợi với ông tại thời điểm này và có thể uh, đến trước khi bầu cử thì những cái email này bắt đầu tung ra thì có thể nó ảnh hưởng rất lớn đến ông và tiếp theo thì chúng ta thấy là thực sự là là ông là một người cũng lớn tuổi và cái cái khả năng tức là chúng gọi là cái năng động cái nhạy bén so với gì ạ so với ông Donald Trump thì rõ ràng nếu chúng ta nói về cái năng lượng nếu mà nói về cái những dạy cảm à, hóm mình thì rõ ràng là không thể bằng ông Donald Trump được à, tuy nhiên thì ông có một cái mà chúng ta gọi thể là nhưng nói về chúng ta gọi là cái, cái sự bình an cái cái tức là cái sự thánh thiện của ông đấy đấy là cái sự khác nhau giữa hai cái ứng cử viên ờ, tổng thống và chúng ta sẽ thấy rằng là bản thân ông Donald Trump thì có những điều gì thế thì bất lợi lớn nhất của ông Donald Trump Dũng thấy đó là Covid khi mà ông nói là Covid có thể được khống chế từ tháng 4 tháng 5 thì thực tế là không khống chế và số lượng Mỹ người Mỹ chết càng nhiều và bản thân là ông không đeo khẩu trang và chính ông cũng là người mắc cái cái cái Covid đó thế khi mà ông cũng là người mắc covid đó thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến ông và ông đã mất thời gian rất là nhiều khi mà không được tranh cử đấy nó cũng số lá phiếu nó cũng đã giảm đi rất nhiều khi mà ông không ờ, ra tranh cử ông không mang không có sức mạnh và nó ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ tranh tranh cử của ông cái này là dũng thấy là cái mà thực sự ảnh hưởng lớn nhất đến với ông cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là <clears throat> với cử tri thì lúc này họ rất là là, là khó khăn khi mà họ khó khăn như vậy thì họ cần gì ạ họ cần thứ nhất là họ cần cái à, à, cái sự hỗ trợ của nhà nước từ hỗ trợ tức là chúng ta thấy là cái việc hỗ trợ khó rồi nhưng cần một gói hỗ trợ lớn hơn thì bên đảng dân chủ họ đưa ra những đảng cộng hòa đặc biệt Donald Trump thì không đưa ra cái gói thứ hai bởi vì thực ra cái gói thứ hai này nếu có đưa ra thì sẽ có có gì có có lợi thế rất lớn cho với đảng à, dân chủ và đặc biệt là ông Joe Biden sẽ có hưởng lợi rất lớn nên chính vì vậy thì ông trì hoãn cái cái um, cái gói này và khi mà trì hoãn gói này thì những người người ta thực sự khổ những người người ta mất công ăn việc làm người ta cần tiền thì có thể người ta sẽ mong muốn là đấy, à, quốc hội và thư viện ừ, có thể là nó vào luôn cả đảng dân chủ và lúc này bất lợi cho rất lớn đảng cộng hòa à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây chúng, mọi người sẽ biết rằng là việc mà trong thời gian vừa qua thì cái nhóm cử tri của đảng Dân Chủ đi bầu phiếu rất là sớm khi mà cái nhóm cử tri đó đi bầu sớm thì thực sự là nó sẽ giúp cái ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden rất lợi thế rất là là lớn trong cái thời gian tới bởi vì trước khi bầu cử có thể nó diễn ra những cái uh, khí hậu hoặc là những thiên tai bất lợi là một cái thứ hai năm 2016 thì khi bà Clinton có những cái chiến thắng rất là vẻ vang ở rất nhiều các bang thì rất nhiều cử tri không đi bầu nên bây giờ họ rút kinh nghiệm mà họ đi bầu rất sớm đấy là những cái gì và chúng ta thấy là đây là cái bất lợi cho Donald Trump Donald Trump à, tiếp theo là chúng ta thấy là về kinh tế thì chúng ta biết rằng là về kinh tế thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về ở đây có một cái phần rất quan trọng đó là uh, chính sách uh, y tế Obamacare hiện tại cái chính sách đó đang được hưởng lợi rất nhiều đặc biệt là những ai mắc covid ở trong đại này những người già nên chính vì vậy thì bản thân ông Donald Trump ông muốn xóa sổ cái cái uh, Obamacare và khi mà xóa sổ đấy thì những người mà người ta đang sử dụng cái sản phẩm đó và họ được hưởng rất rất lợi trong cái việc mà uh, Covid vừa qua thì đây cũng là một cái nhóm cử tri có thể họ sẽ không bầu cho Donald Trump bởi vì họ đang được hưởng lợi rất lớn trong cái việc mà uh, họ cái chính sách Obamacare vẫn còn đang còn vẫn đang có hiệu lực thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về gì ạ à, đây là những cái mà rõ ràng tổng thống Mỹ ông Donald Trump và ông Joe Biden những cái lợi thế của ông Donald Trump thì lợi thế Donald Trump đó là gì ạ đó là cái gì ạ năng lượng máu lửa và có thể là chuyên động lực cho đám đông còn lợi thế của ông Joe Biden đó là thực sự là kinh tế Mỹ thì thực sự vẫn đang là khá là tốt nếu mà nói về góc như góc độ nào đó nhưng Ờ, với phần đông người dân là đang rất khó khăn nên họ cần một cái cái điều gì đó để thay đổi đất nước họ cần một cái điều gì đó để để thay đổi uh, thay đổi chính cái cái chế độ để giúp họ cải thiện được cái nền kinh tế và chúng ta biết là kinh tế thì uh, số đông người dân người ta có gì ạ có uh, khó khăn thì chúng ta gọi là cái nhu cầu của họ họ muốn thay đổi thì họ sẽ tập trung vào những ai thay đổi cho họ thì ở đây không có ai đúng ai sai rất nhiều các bạn khi mà tranh luận thì uh, có thể đưa ra những cái ý kiến trái chiều nhưng với Dũng thì Dũng đưa chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của Dũng thì không biết là uh, các bạn sẽ thấy như nào nhưng với Dũng thì tất cả những cái đấy thì Dũng không phải là Dũng rất là ngưỡng mộ Donald Trump nhưng cũng rất mong muốn là người dân Mỹ thì có cái cái cuộc sống tốt hơn người dân Mỹ sẽ có những chính sách tuyệt vời hơn uh, những chính sách Obamacare rất là tuyệt vời đúng không ạ thực ra bản thân là ông uh, OMA trước khi mà nền kinh tế Mỹ lao dốc nếu như ai mà đầu tư chứng khoán ai quan sát theo dõi cái thời điểm đó thì thực sự là rất là khó khăn trừ khi ông ờ, OMA ông ờ, vực dậy nền kinh tế phát triển rất mạnh và ở đây chúng ta thấy là với kia chứng khoán này thôi khi mà kinh tế bắt đầu tăng trưởng mạnh thì thực tế ai gọi chúng ta là lãnh đạo thì cũng thế thôi ạ thì cái quan trọng nhất là khi mà suy thoái thì chúng ta xử lý như nào thôi ạ bởi vì năm 2010 06 07 thì các bạn biết rằng là nếu bạn đầu tư thì các bạn không cần phải quá nhiều kiến thức mà bạn vẫn cứ tháng mua là tháng mua là tháng nhưng khi mà nó suy thoái rồi thì việc chính sách của bạn với những cái cái cái um, đưa ra những quyết định để thay đổi từ suy thoái sang hồi phục đó mới là cái khó khăn còn nếu trong trường hợp mà ông ông ông ông ờ, Donald Trump ông xử lý cái cái việc mà covid sớm từ tháng 5 tháng 6 thì thực tế là ông Joe Biden không có cửa thắng và đây là một cái cái kỳ rất quan trọng nên cái việc mà nếu chúng ta cứ nói là ông Joe Donald Trump tạo ra sự phát triển tăng tốc kinh tế thì với quan điểm của Dũng thì Dũng biết rằng là trong năm 2017 chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta thấy được xu hướng tăng chúng ta mua lúc nào cũng thắng và nếu xu hướng giảm thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là mua gần như là bị thua lỗ hoàn toàn nên cái việc mà quan trọng là trong cái xu hướng giảm chúng ta mua được những cổ phiếu nào chúng ta là dẫn đầu tốt nhất hay không thì trong trường hợp mà chúng ta thấy được những cái cái bất lợi với ông Donald Trump thì đáng nhẽ trong thời điểm đó ông phải nghe những cái cố vấn của ông và ông đưa những quyết định nhanh chóng như Trung Quốc là dạ, nếu một nghìn kinh tế thế giới rất là lớn đúng không mà ờ, Trung Quốc đã giải quyết một cách nhanh chóng hoặc là chúng ta thấy là ở rất nhiều các nước Đông Nam Á chúng ta gần như là xử lý gần như xong hết Covid thì chính vì vậy nước Mỹ là một cái nước mà có công nghệ này có tiền này có tất cả các thứ mà đến bây giờ trở thành một cái nước mà chúng ta gọi là mắc Covid lớn nhất thế giới và số lượng người chết là 200 ờ, hai hai ờ, nghìn hai hai trăm hai mươi nghìn người khủng khiếp con số thật khủng khiếp thế thì ở đây chúng ta sẽ quan sát về cái thị trường chứng khoán Mỹ để chúng ta thấy không ạ thì nếu thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy là đang gặp những cái đỉnh ngắn hạn để chúng ta gọi là đỉnh ngắn hạn và với cái đỉnh ngắn hạn này chúng ta biết rằng là phần lớn cái đỉnh này nó tạo ra là do các cổ phiếu công nghệ thế thì khi mà các cổ phiếu công nghệ tới đây nếu trong trường hợp mà ông gì ạ vay lời ông thắng thì việc mà áp dụng thuế thu nhập cá nhân thì những cái cổ phiếu này có thể nó bị ảnh hưởng rất lớn hoặc là rất nhiều các cổ phiếu nhất rất nhiều công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cái thuế từ 21% lên bao nhiêu lên uh, 28% nhưng về cơ bản nó chỉ ảnh hưởng tức thì thôi bởi vì khi mà đưa ra áp lực thuế thì không phải là diễn ra trong một thời gian ngắn và chúng ta biết rằng chúng ta còn uh, Mỹ nó còn bầu cử quốc hội đúng không bầu cử thượng viện hạ viện nữa nên cái việc mà nếu mà thượng viện và hạ viện nó dành cho đảng dân chủ thì cái việc mà áp dụng thuế nó sẽ uh, diễn ra rất là suôn sẻ còn nếu trong trường hợp mà nó uh, một bên nằm đảng cộng hòa hay là uh, một bên nằm công chủ dân chủ thì những điều đó nó có thể không diễn ra thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái quan trọng không phải là chúng ta đưa ra ông nào chiến thắng bởi vì thứ nhất là khi mà thị trường nó bước vào cái cái, cái, đỉnh này chúng ta đã thấy là cái có những tàu dấu hiệu phân phối đây là những cái có hiệu phân phối và khi mà kéo lên chúng ta thấy không có cái lượng thì dù ông Joe Biden hay là ông Trump lên thì nó vẫn cứ giảm vì những cái vùng này là chúng ta thấy là dòng tiền lớn họ đã bang bán ra các bạn nhé dòng tiền lớn bán ra thường thì trên thế giới hoặc là các thông tin đại chúng ấy, thì họ luôn luôn tìm ra một cái lý do để giải thích nhưng với góc nhìn về phân tích ý, à, về cổ phiếu thì Dũng thấy rằng là trong một cái xu hướng mà chúng ta gọi là xu hướng tăng ờ, ở từ đáy lên chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu công nghệ thì nhưng đây là những giai đoạn có thể cuối một chu kỳ khi mà quá trình mà đi lên đây chúng ta thấy là cái khối lượng nó không gia tăng khi mà quá trình đi lên mà khối lượng không gia tăng chúng ta thấy là nó chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định thôi nó không có sự lan tỏa điều đó điều đó nó, nó đúng như cái thực tế của Mỹ bởi vì thời gian vừa qua thì rõ ràng nền kinh tế Mỹ là ảnh hưởng khá là trầm trọng và chỉ có một vài các cổ phiếu công nghệ nó có sự tăng trưởng rất là mạnh nó làm cho cái chỉ số chứng khoán Mỹ tăng rất là lớn trong cái cái đoạn vừa qua hoặc là chúng ta thấy cái đoạn thứ hai sau khi hồi thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà hồi phục cũng rất là thấp khối lượng thấp và nó đã tạo ra quá trình phân phối và nếu cái phương pháp của Dũng đó là William O'Neill các bạn biết rằng là đây là quá trình phân phối liên tục như vậy thì có thể trong tuần tới có thể trong vài phiên phiên tới có thể là tạo ra một cái đợt giảm rất là mạnh nên chính vì vậy thì dù là ai thì chăng nữa thì nó vẫn giảm bởi vì thực tế là kinh tế Mỹ nó đang rất là gì ạ à? nó đang rất, rất ảnh hưởng bởi covid và thứ hai là chúng ta thiết là việc mà giãn cách xã hội việc mà rất nhiều các ngành bị trình trệ thì rõ ràng ở đây chứng khoán Mỹ các chỉ số này không thể lên được dù là ở đây chúng ta biết rằng là trong đoạn này thì Mỹ cũng đang bơm rất nhiều các gói cứu hỗ trợ nền kinh tế những cái gói hỗ trợ đấy nó nếu mà bơm ra mà nó không có sản xuất được thì nó sẽ tạo ra bong bóng lạm phát và chúng ta biết rằng là cái um, giá của đồng đô la Mỹ đang có xuống giảm và khi giá của đồng đô la Mỹ giảm thì rõ ràng là vàng sẽ tăng rất mạnh thì tối mai Dũng sẽ phân tích về giá vàng đô la Mỹ để chúng ta có thể uh, nhìn nhận hơn về cái thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra như thế nào thì một lần nữa thì à, Dũng muốn nhấn mạnh các bạn đó là là không phải là ông Donald Trump thắng cử thì chứng khoán Mỹ sẽ tăng mạnh hoặc là ông Joe Biden thắng cử thì chứng khoán Mỹ sẽ giảm mạnh mà ở đây chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán Mỹ nó đang có những đỉnh ngắn hạn và việc để vượt qua những đỉnh ngắn hạn này đây chúng ta gọi là 30.000 này thực sự là với đoạn này nó rất là khó khăn với chứng khoán Mỹ bởi vì những cái đỉnh này nó đã có những cái dấu hiệu phân phối và trong quá trình đi lên nó không có tạo ra những cái, cái, cái nhu cầu rất lớn ở đây tiếp theo chúng ta có thể nhìn ờ, RSI thì chúng ta thấy là những sức mạnh của RSI cũng đang có sự phân kỳ âm rất rõ ràng đúng không và có thể một số các công cụ khác nữa thì đây ờ, phần địch thì Dũng vẫn thể sử dụng RSI để chúng ta thấy rằng là ờ, với khối lượng thì rõ ràng lên là thấp Đấy, và nó đã tạo ra quá trình phân phối liên tục ở đây thì đây là một trong những cái tín hiệu rất là khó khăn với cái việc mà để cổ phiếu Mỹ đi lên thế thì với nhà đầu tư Việt Nam thì sao với nhà đầu tư Việt Nam thì chúng ta biết là thị trường Việt Nam cũng đang bước vào một cái giai đoạn chúng ta gọi là chạy nước rút thì nó cũng không còn nhiều giai đoạn đâu nên chính vì vậy thì trong đoạn này nếu chúng ta có cơ hội để cơ cấu vào một vài cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong cái quý ba này thì chúng ta vẫn có cơ hội nhưng tuy nhiên thì nó cũng chỉ trong thời gian ngắn nó sẽ có những biến động và có những đợt điều chỉnh và đây chính là cái giai đoạn mà những ai đầu tư phái sinh có thể chuẩn bị vào tầm ngắm và một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối hôm nay à, tất cả những cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối nay nó mang tính chất là khách quan thì thực sự là Dũng mong muốn là chúng ta hãy có gì ạ à, bàn luận trực tiếp có những cái đóng góp ở đây để chúng ta à, có những sự sôi nổi hơn trong cái việc mà góc nhìn của Dũng xem việc là nếu ông là Joe Biden ông thắng cử thì chứng khoán Mỹ nó sẽ tăng hay là giảm còn thực ra thì à, với quan điểm của Dũng thì ai thắng cử thì trong đoạn này chứng khoán Mỹ cũng sẽ có xu giảm bởi vì à, nó đã bước sang một cái giai đoạn cuối một chu kỳ bởi vì những cái đợt hồi phục này nó không đủ mạnh mẽ trước khi nó có thể đi xa hơn ok và chúng ta sẽ gặp lại vào tối ngày mai chúng sẽ phân tích về ờ, thị trường chung thị trường giá vàng và toàn bộ cái chỉ số Dow Jones này rõ ràng hơn vào tối ngày mai một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn nếu bạn này thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác được biết và hãy đăng ký kênh đăng ký kênh bên dưới để ngày mai Dũng lại tiếp tục phát những video tuyệt vời như này nữa thì bạn sẽ là những người đầu tiên có thể theo dõi video này và xin cảm ơn quý vị các bạn